đây là unisex nè rất đẹp rất là đẹp luôn tuyệt vời và em sắp thêm một cái túi sách này nữa dùm anh là anh đảm bảo với em là chiều nay nhận rất nhiều cuộc gọi luôn và handmade bởi Kỳ Lân Luxury làm cho từng size của tất cả quý khách hàng nên đảm bảo là sẽ vừa với tất cả mọi người nói chung là tất cả những cái da mà được thuộc bởi những công ty lớn chuyên thuộc da xử lý da để cho các công ty thời trang lớn nhất trên thế giới cung cấp thì kỹ năng sẽ có cho quý khách à, từ da cá sấu đại điểu vân vân à, có những da độc bản chỉ có một con có những da cực kỳ hiếm chỉ có vài con Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury và hôm nay chủ đề về những sản phẩm đồ da thời trang của Kỳ Lăng Luxury thì Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu đến tất cả quý khách hàng đây là một cái mũ một cái nón bằng da đà điểu và hai sản phẩm hai bên là túi sách một cái túi cho nam và một túi cho nữ túi clip cho nam túi sách cho nữ là phụ họa cho sản phẩm này và clip này Kỳ Lăng sẽ đi trọng tâm vào sản phẩm chiếc mũ hoành tráng này đẹp dùng từ đẹp mà trong à, trong à, <laughs> xã hội người ta hay gọi là đẹp nhất nách chân đất thiệt nhìn là phê là nhìn đã mê rồi mà cái mũ này kỳ lân đảm bảo một điều rằng là hầu như tất cả mọi người ai đội cũng đẹp nam nữ à, thân hình to nhỏ đeo đều được bởi vì sao đẹp là chắc chắn đẹp còn được thì tại sao kỳ lân nói được trong khi kích thước size đầu của mỗi người sẽ to nhỏ khác nhau thì mũ nó có một cỡ hoặc là tăng chỉnh thêm được vài nấc thôi tại sao lại kỳ lân đảm bảo là được hết bởi vì mũ này là handmade hoàn toàn bởi kỳ lân luxury da đà điểu nhập logo vàng 18 đính kim cương thiên nhiên và handmade bởi kỳ lân luxury làm cho từng size của tất cả quý khách hàng nên đảm bảo là sẽ vừa với tất cả mọi người và bây giờ kỳ lân sẽ đưa chiếc mũ này lên sát camera để cho ông khách xem được rõ hơn anh nhờ em nhắc cái mũ này ra giùm anh em à, đã bầu tay ok wow rồi bây giờ nếu mà muốn biết đẹp hay xấu như thế nào sau khi đội vào á thì Trang sẽ thực hiện demo nha bởi vì cầm giày đã đẹp rồi nhìn đã đẹp rồi nhưng mà không biết là đội vào nó sẽ như thế nào thì xin phép kỳ lăng à, được đội vào à, tóc chảy rồi nhưng mà không sao wow rất nhẹ rất gọn rất ôm sát cái đầu à, một điều nữa là kỳ lân cũng nói rõ lại là chiếc nón này là kỳ lân là handmade bởi kỳ lân luxury và làm theo từng size của tất cả quý khách và đảm bảo là rất vừa vặn bởi vì kỳ lân là làm theo size từng từng quý khách nên là yên tâm là sẽ rất là hài hòa phù hợp và rất là ôm sát vào đầu gọn và rất đẹp nếu như sự kết hợp của cái nón này đi với một cái túi sách clutch cho nam thì quả là tuyệt vời. Nguyên một combo. Nếu như mình cần mình có thể thêm một sản phẩm để vô combo này nữa là dây thắt lưng. Nhưng mà dây thắt lưng hiện tại Kỳ Lăng đang hoàn thiện thôi, chưa ra sản phẩm và sản phẩm sắp tới sau khi ra Kỳ Lăng sẽ quay video clip sẽ up lên kênh YouTube của Kỳ Lăng Luxury cũng như trên fanpage của Kỳ Lân Luxury cũng như trên website của Kỳ Lân Luxury vì vậy cũng có thể subscribe đăng ký kênh YouTube cũng như like theo dõi trên uh, Facebook fanpage cũng như là truy cập vào website của Kỳ Lân Luxury để mà theo dõi những sản phẩm mới của Kỳ Lân liên tục nha nếu như là nam thì sẽ dùng túi clip đi kèm còn đối với nữ thì sao anh nhờ em đổi lên ha đây là unisex nè rất đẹp rất là đẹp luôn tuyệt vời và em sắp thêm một cái túi sách này nữa dùm anh là anh đảm bảo với em là chiều nay nhận rất nhiều cuộc gọi luôn tuyệt vời em có thể cười một cái nhẹ nhàng cho mọi người thấy cái mũ nó đẹp nhờ, nhờ nụ cười nữa không ok rồi quá tuyệt vời thì à, nếu như chúng ta có thể mua để mà sử dụng cặp à, một cặp với nhau nghĩa là nam sẽ dùng túi calic và nón mũ à, bạn người phụ nữ thì sẽ đội nón và cộng cộng với cái túi sách này nam thì thêm da thắt lưng hoặc là dép dài mũ vân vân nói chung là tất cả những cái da mà được thuộc bởi những công ty lớn chuyên thuộc da xử lý da để cho các công ty thời trang lớn nhất trên thế giới cung cấp thì kỳ lân sẽ có cho quý khách à, từ da cá sấu đại điểu vân vân đây camera đi vào à, đường kim mũi chỉ dùm anh ha à, tất cả trời ơi, nhìn da rất mềm da đà điểu thì quý khách biết rồi rất là mềm và cũng rất là bền à, Kỳ Lăng làm toàn bộ từ bên trong ra bên ngoài đều là da đà điểu hết đặc biệt đặc biệt điểm nhấn ở chỗ đây là da cá sấu nè da cá sấu và ở trong là da đà điểu thì ở trên là da cá sấu và phía trước là logo biểu trưng logo này là logo vương miện logo kỳ lân luxury logo vương miện logo biểu trưng của sự cao quý sang trọng và quyền lực đúc bằng vàng đúc bằng vàng 18 bằng y đúc ra AU750 và ba viên kim cương thiên nhiên rất đẹp à, sắp tới á, Kỳ lân sẽ là một miếng vàng ép nẹp bên đây nữa nè một bên thôi thì sẽ rất là nổi luôn mà hiện tại kỳ lân đang hoàn thiện thôi thì nhưng mà khi mà áp cái vàng vô thì giá thành sẽ tăng lên nên hiện tại ờ, như thế này đã là quá đẹp quá xuất sắc rồi quý khách nào có nhu cầu thì hãy gọi cho kỳ lân ngay nhé số hotline 0901 247 247 à, sắp tới thì kỳ lân sẽ ép một miếng vàng mỏng ép lại vàng y đúc ra tất cả những sản phẩm của kỳ lân làm thường tất cả hầu như đa số là vàng 18 AO750 bằng chuẩn cho Âu vàng y đúc ra nẹp miếng vàng vào đây rất gọn rất ôm sát vào đầu đây đây là những con da thuộc da từ từ những công ty những công ty này là những công ty lớn một trong những công ty lớn nhất về ngành thuộc da và công ty này là cũng là thuộc da cho LV và tuy có có con thì da của công ty chuyên thuộc da cho LV có con thì chuyên thuộc da cho của Hermes à, có những da độc bản chỉ có một con có những da cực kỳ hiếm chỉ có vài con Ngoài da đà điểu này thì quý khách có thể đến trực tiếp showroom của Kỳ Lăng để được chọn da theo yêu cầu trước khi hoàn thiện sản phẩm. Đây là những cái da đã hoàn thiện thục và rất nhiều. À, nếu quý khách ở xa thì có thể là kết nối qua Zalo à, số hotline 0901 247 247 đội ngũ Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ gửi da cho quý khách chọn trước, chọn màu sắc, chọn kiểu da trước. Sau đó à, yêu cầu mẫu nào Kỳ Lăng sẽ hoàn thiện chỉnh chu mẫu đó để bàn giao cho quý khách ví dụ như đây một số đây nón bằng da cá sấu nè túi sách nè nguyên một bộ combo nè mũ nè à, giày dép túi sách túi clip túi đeo unisex nam và nữ Vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công và đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. À, Kỳ Lăng một lần nữa cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.